Đàn chó con của Siro hôm nay là đã được uh, ờ, 12 ngày tuổi. Đó. Mọi người thấy chó con có bụ không? Người nó nhìn nó gọi là như là như là một cái củ khoai luôn. Chắc nịch luôn. Ok, hôm nay uh, quay cái đàn chó con của Siro để cho mọi người xem. Uh, cái đàn chó con này thì nó rất là khỏe đây, mọi người nhìn hôm nay là bắt đầu cho con nó bắt đầu hí hí rồi này Nhìn cái mắt của nó này, không biết là có nhìn được không Đó Dậy đi, mặt hơi hí hí một tí thôi Hơi hí hí, hí hí cái mắt À Được rồi Đó Trời ừ. Ừ, ừ, ừ. Cái này dậy đi dậy một tí nhìn một tí nào cái này nó phản đối này à, phản đối nằm xuống chúng nó đang ngủ cái này cái ừ, dậy đi à Đấy. nhìn cái mắt này hí hí không hơi hí hí một tí thôi chưa mở hơi hé hé mắt nha chào mọi người xem một loạt còn cái à, cái dây vàng đó Sời, quá xinh luôn bò lên à, bò bò bò bò bò lên à, chân anh á con đực này là con đực dây màu hồng ừ. đàn này, này thì sẽ rất là đẹp đấy thằng à, đực này à, dây màu à, nâu à. mắt hí hí con cái kia thì mắt hí ít hơn hai con đực thì mắt nó hí nhiều hơn à. Đấy. Ê. Trời, không phải liếm chân anh Úi giời, làm gì mà đói thế Tí nữa rồi cho mẹ vào Tí nữa cho mẹ vào rồi Rồi rồi rồi uh, ti dây đỏ à. mắt hí to hơn à. à, thằng này là tính ra là thằng ờ, đẻ đầu tiên nó là con thứ hai nhưng mà nó là cái con ờ, đực đẻ đầu tiên con đầu tiên nữa là của của cái đàn này là con cái thằng này là thằng đẻ đầu tiên trong mấy thằng đực đó à, sợ người nó tròn trùng trục luôn ừ. ừ. ok xuống này tiếp thằng uh, dây màu uh, cà rốt được. ừ. Đang thằng này mắt mũi nè Dậy đi, xem nào Thằng này mắt hí ít hơn, hơi hé hé mắt thôi Hơi hé hé một tí Ừ à. Rồi, nhìn ngang đi xem nào Đấy Sợ Ok Sợ Tỉnh đấy, phản đối à, Cứ từ từ Yên Nhìn cái mặt một tí Rồi, ok ừ, xuống đây đây đây là con uh, cái dậy đi dậy đi quay video một tí à đây con cái này thì là con đẻ đầu con cái này là mình sẽ giữ lại à cái này là con đẻ đầu tiên của cái đàn à ok Úi giời, phản đối gì Ê ngắm tí có gì mà phản đối hmm, mắt cũng chỉ hơi hí hí thôi bọn này ờ, được ừ, mắt nó hí mở to hơn con cái ừ, ừ, ừ, phản đối gì không phản đối Ý. Ừ. yên này yên này yên này yên này, hai đứa dậy đi con này dậy đi à, để con nào nó mút tay, ướt hết tay rồi kìa hả hai đứa dậy đi để nhìn cái mặt của hai đứa xem nào nào con này dậy đi à, cái đàn này thì thì sẽ lớn lên sẽ giống mẹ này cái đàn này lớn lên sẽ giống siro này đấy nhìn cái mặt là so với siro lúc bé là giống rồi đấy xinh chưa lung linh luôn hai cái ừ, đây nó vẫn còn đang ngủ nó còn không thèm dậy lười đấy đó <coughs> hai đực này à. Ừ. Đấy. Ừ. cà rốt này đang ngủ đó thì con dậy rồi đó với này con hồng đi thôi đừng mút nó khổ có mấy con đực à, cứ mút à. nhau đấy nô đấy với mười mấy ngày mắt chưa mở đâu nô nghịch gặm gặm gặm gặm đấy. Ừ. siro vào trong làm với con đi vào trong vào trong vào trong cho con nó đi rồi nằm xuống nằm ra nào nằm thế nào nằm đừng để cái cái cái cái, cái thảm nó bị xô nằm đè lên cái thảm đi siro nằm xuống thế nằm theo hướng này đi à, thôi đã ok siro và trăm con đó siro trăm con siro thì trăm con thì khéo và mọi người thấy cái con cho con ấy là nó rất là bụ con cho con nó rất là bụ này và mọi người thấy con mẹ là lông nó vẫn cứ bóng nó vẫn cứ bóng nó khỏe đây là nó đang thay lông này nhưng mà đây nhìn ở những cái chỗ mà lông nó còn đang đủ này là nhìn cái con mẹ lông của nó rất là bóng thì ờ, muốn là cái con chó mẹ nó nhiều sữa và sữa nó nhiều chất thì đơn giản lắm con chó mẹ nó muốn nhiều sữa ấy, thì cho nó cái này cho nó cái semiu cộng này theo dùng theo cái hướng dẫn sử dụng thôi là xong cho vào trong bữa ăn là cái vấn đề sữa là không bao giờ phải lo nữa không bao giờ phải lo về vấn đề thiếu sữa nữa và nó còn chống nó còn chống được cái việc là con chó là nó bị viêm vú nó chống được nó phòng được cái việc viêm vú à, là cái xe này rất đơn giản còn khi mà cái con chó mẹ nó chăm con ấy thì con chó con nó bú sữa ấy, thì nó rút cái canxi từ người con chó mẹ ra rất nhiều cho nên là muốn con chó mẹ nó khỏe nó không bị võng lưng sau khi nó đẻ sau khi nó đẻ nó chăm con ấy, mà con chó mẹ nó không bị võng lưng với lại chân nó không bị yếu thì phải bổ sung cái canxi cho nó nó nhất là các cái giống chó nhỏ thì khi mà cái con chó cọ con chó mẹ nó chăm con đấy là con chó con nó rút sữa rất là nhiều với các giống chó mà giống nhỏ ấy theo kiểu như là phóc hay là uh, ờ, poodle hay chihuahua ấy, thì nếu mà chúng ta không bổ sung cái canxi này thì rất nhiều con mẹ nó sẽ bị cái tình trạng là thiếu canxi gây co giật rất nguy hiểm cho cái con chó mẹ thì chúng ta cho to hay cho nhỏ chúng ta cần phải bổ sung cái canxi khi mà cái con chó mẹ nó đang cho con nó bú theo kia kiểu như thế này bởi vì nó nó, nó cần nó sẽ rút ở trong cái cơ thể con mẹ ra còn cái chibi này ấy, là nó giúp cho một là nó cung cấp chất dinh dưỡng hai là nó giúp cho cái tiêu hóa của con chó mẹ nó tốt thì nó sẽ hấp thụ được cái đồ ăn nó hấp thụ tốt hơn thì nó sẽ nhiều chất thì con chó mẹ nó khỏe nhiều chất và cân đối thì con chó mẹ nó khỏe và cái chất lượng sữa của nó nó cũng tăng lên nhưng đó là rất nhiều người là mình thấy nuôi chó là rất nhiều người vẫn lo về cái vấn đề là cái con chó mẹ nó bị thiếu sữa thì mọi người phải khi mà chó chuẩn bị đẻ là mọi người phải lấy ngay cái hộp CMU cộng này cái hộp CMU cộng này à, là một hộp này ấy, là nó có thể nó giải quyết được một lần con chó đẻ nuôi con hoặc là hai lần với cái con chó to như thế này là nó có thể đủ để giải quyết được một lần đẻ hoặc là có thể là hai lần đó nhìn cho con nó bú một tí nó no rồi này đây này bú một tí nó no đi ra ngoài nằm ngủ ấy là nó no rồi vì là nó giặt rào sữa à, bỏ lại nguyên cái tí cuối cùng này đó thì mọi người xem cái đàn à, quay à, cái đàn cho con của siro quay cái đàn cho con của siro để mọi người cùng xem quay mẹ con nhà siro để mọi người cùng xem và à, nhắc lại một lần nữa chia sẻ về cái CPU này cho mẹ không bao giờ phải lo thiếu sữa nữa CPU bộ ba CPU canxi với lại chibi đơn giản cho con nhìn là như này mà mà cho các con chó con đấy là từ bé là lông nó đã có một cái độ bóng rồi độ bóng như cái sợi lông rồi. còn cái lông đệm thì nó không thể bóng được nhưng mà cái chỗ nào mà nó có lông sợi là nó sẽ bóng chỗ ơi cái con này sao nó lại to này cầm cầm lên tay mà nó còn kịch tay luôn này này một tay cầm còn kịch tay này. này gọi mẹ dạy gọi mẹ dạy để để để để ừ, ngắm mẹ một tí mẹ ngủ ghê, ghê, ghê quá đấy đấy nhìn con chó con nó còn to hơn cả cái mõm của con chó mẹ này. Đấy. đây là đang ờ, coi như là ngày tuổi thứ 12 đó thì mọi người mà có ai mà có chờ cái đàn uh, chó con chờ bắt đực của siro thì mọi người theo dõi cái đàn này nhá có uh, mấy uh, mấy anh à, là chờ cái con số đực ở mức tốt đây thì mọi người sẽ chờ cái đàn này bốn con đực con nhóc này nó chỉ nằm được ở cái chuồng này thêm à, vài ngày nữa thôi bây giờ nó lững chững nó đi rồi nó mở mắt hết ừ, chuẩn bị ăn dặm là sẽ phải cho nó ra cái chuồng sàn chứ không nằm cái chuồng này được nữa mà khi nó tập ăn nữa là nó còn à, đồ ăn nó rơi vãi ra sẽ phải chuyển nó sang cái chuồng sàn